Rồi, lời nói đầu tiên xin cho Nguyên Điệp chào toàn thể tất cả anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha. Đó. Đến với lại cái video này mình sẽ thì cho anh em về cái bộ môn là bài. Đó. Bình thường bài anh em mình chơi thì nhiều loại bài đúng không? Đó. Bài ở ngoài thị trường á, bài lỗi công ty đủ loại hết nhưng hôm nay mình sẽ thì cho anh em về một chiếc điện thoại. Đây. Trên bàn có luôn đây. Đó, để anh em mình đi chơi. Chỉ cần một chiếc điện thoại thôi nha anh em. Đó. Đây, mình cho anh em xem luôn một chiếc iPhone bình thường đó ok chưa rồi là nó như thế nào nó không tăng tích gì hết là cho anh em dễ hiểu hơn đây khi anh em mình đi chơi á sẽ gặp những bộ môn như ví dụ như là xì dách này xì tố này liên này đó chơi những cái thứ đó là ok nhất ok chưa anh em mình chỉ cần cho mình á à, một cái máy này đó để bình thường và một cái máy anh em ở nhà để xem thôi nha anh em đó đó, khi anh em mình đi chơi chỉ cần một chiếc máy để bình thường mà một anh em ở nhà đọc cho anh em biết là hiện tại những cái bài đó đang có gì thì cách chơi như thế nào bây giờ nè mình sẽ giới thiệu luôn mình vào việc luôn nha anh em đó vào việc luôn giống như thầy lọc nói cho dễ Đây, anh em mình đi chơi liên mình đã sắp sẵn nó luôn nha anh em đó 32 lá 32 lá nha anh em đó mình đã bỏ sẵn đây nè bốn ờ, vàng ấy mình bỏ hết anh em đó rồi anh em mình đi chơi ở nhiều nơi ví dụ như xì tố ở nhiều nơi á, thì người ta tính nước còn như hôm nay mình quay á, mình quay cho nhanh thì mình sẽ không có tính nước nha anh em mình không có tính nước đó tính nước lâu lắm anh em ok chưa rồi thì nó như thế nào bây giờ nè mình sẽ mở sẵn lên trên đây đó để cho anh em thấy cái này á là mình quay cái video cho anh em thấy nha anh em đó, mình quay cái video này để cho anh em thấy là mình sẽ quay trực tiếp trên đây luôn đó, mình không có giấu giếm gì hết đó anh em thấy được cái gì không anh em thấy được cái gì không đó anh em nhìn kỹ đi một con xì đúng không Đây, mình rút cho anh em coi nè đó anh em nhìn đây đó bài đó nè đó. hiện tại là con sáu này anh em 6 rô đó chắc là là biết rõ luôn nha anh em đó sẽ có người đọc cho anh em luôn rồi đây mình sẽ test cho anh em nè rồi bây giờ là mình sẽ chia trực tiếp ở trên mặt bàn luôn đó để cho khỏi nó lòng vòng cho nó mất cho nó mệt đúng không đây, mình để này tí nữa đó, cho nó ờ, cho nó có chỗ chia chỗ chơi bây giờ nè mình chia cái nè con nè cái nè con nè đó ok chưa mình úp bài xuống đó hiện tại anh em mình đã thấy được con gì đúng không bây giờ nè mình dỡ từng cây lên luôn nè cho dễ thấy nè đó cái chia lấy nước nha anh em bỏ bãi nha đó anh em mình đã thấy được già đúng không rút nè được chưa đó mình hiện tại mình thấy được con 6 ở dưới đúng không đó 6 hoặc là 9 nha anh em đó quay đầu 6 hoặc 9 quay đầu nha anh em đó mình đã biết được bên kia rồi đúng không thì người ta sẽ rút và mình biết là cầm vào đây nè đó 9 nè anh em đây 9 nè 9 rô nè đó bỏ 7 nè ừ, mình không tính nước nha anh em đó cái này là mình quay để cho anh em thấy để anh em hiểu hơn thôi rồi tiếp theo sẽ là 10 anh em thấy không rồi mình rút ra nha đây rút ra nè đây đó tiếp theo cây gì anh em cây 8 đúng không anh em dở nè đó là anh em mình biết bài người ta cầm hết cái gì rồi đúng không tiếp theo nè tới lượt lực mình nè 10 nè đó ok chưa rồi đầm nè là mình biết bài người ta cầm gì luôn nha anh em cái này là chỉ chơi hai nhà thôi đó này là chỉ chơi hai nhà thôi khi mà anh em chơi cỡ 4 năm nhà thì mình đã rút được đó một cây hai cây mình biết từng nhà cầm cái gì cầm cái gì tư quý nằm ở đâu sảnh nằm đâu à thiếu gì nha anh em đó, anh em lưu ý kỹ cho mình nha đó nó hay là hai cái chỗ đó đó đây mình sẽ test thêm vài cái nữa cho anh em coi nè rồi tiếp theo nè cái này là mình test cho anh em đó test thôi nha anh em cây già nè đó ok chưa đó mình biết bài người ta có có thêm một già đó thì tứ quý hay khạp hay sảnh đó nó nằm đâu đôi nằm đâu là anh em mình nhớ rồi nha anh em đó tiếp theo nè cây 10 nè đó đây là mình chỉ chi hai tay thôi hai tay thôi nha anh em đó thì khó còn mà ba bốn tay anh em mình sẽ biết được cái bộ bài này còn gì chỉ có 32 lá cho mấy đúng không anh em tiếp theo này cây 10 này anh em thấy không đó cây 10 cơ nè đúng à, rồi tiếp theo kìa cây đầm rô kìa anh em thấy không đó một người ở nhà sẽ cầm máy cho anh em đó cần một cái máy đây một cái máy đây cái đây là mình chỉ quay cái video này để cho anh em hiểu rõ hơn về chiếc máy đánh ba này như thế nào và nó xài chế độ ẩn như thế nào thì anh em mình vẫn nghe gọi bình thường vẫn điện thoại bình thường được hết nha anh em nhắn tin bình thường đó nói chuyện vợ con là bình thường hết giải quyết công việc ổn định hết đó khi anh em đi chơi chỉ cần sách thêm một chiếc máy và một người nhà sẽ đọc cho anh em đó còn anh em muốn chơi mà những cái thể loại khác cứ trực tiếp điện cho mình đó trực tiếp điện và liên hệ với mình mình sẽ giới thiệu cho anh em nhiều cái nó hay lắm anh em đó, nhiều cái nha hay cực kỳ rồi giờ mình xin tạm dừng ở đây mình xin tạm dừng ở đây anh em á nào á mà coi cái video này xong á có việc gì á, cứ comment ở dưới cho mình đó còn không là điện trực tiếp cho mình nha ngoài ra nhà nguyên còn bán tất cả mọi loại cờ bạc nha anh em tất cả mọi loại ví dụ nè tài xỉu sóc đĩa bài lá bầu cua rồi những cái loại game ở trên mạng nha anh em những cái loại game trên mạng trên Android đó mình cũng cung cấp đầy đủ luôn lấy quy luật cho anh em đầy đủ luôn nha anh em đó. những còn những cái đồ mà nó xa xôi hơn á những anh em nào á cần mà tới á, làm đồ tất cả mọi loại nha em là mình chỉ ưu tiên cho việc làm đồ đó làm kính nha anh em đó những cái loại đó thì ít có xuất hiện ở ngoài thị trường anh em trực tiếp liên hệ với mình theo số điện thoại trên 0786 01 1234 0786 01 04 1234 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em đó anh em nào á, mà xem cái video này xong á thì cho mình xin một like và một subscribe kênh là được là ok đó à, mình xin chúc anh em qua cái mùa dịch này thì thành công nha anh em rồi chào tạm biệt anh em